cô có nội dung bài tập số 1 như sau. Cô giáo chia vở cho học sinh. Nếu chia mỗi bạn 8 quyển vở, thì thừa 12 quyển vở. Nếu chia cho mỗi bạn 10 quyển vở, thì thừa 2 quyển vở. Hỏi cô giáo có bao nhiêu quyển vở và bao nhiêu em được chia vở. Các con cùng lắng nghe lại một lần nữa bài tập số 1 nhé cô giáo chia vở cho học sinh. Nếu chia cho mỗi bạn 8 quyển vở, thì thừa 12 quyển vở. Nếu chia cho mỗi bạn 10 quyển vở, thì thừa 2 quyển vở. Hỏi cô giáo có bao nhiêu quyển vở và bao nhiêu em được chia vở. Bài toán này tại sao gọi là toán hai hiệu số và tìm nó như thế nào cô sẽ mời các con lần lượt phân tích qua phần tóm tắt với cô Ngọc Lan để rồi tìm hiểu và giải bài tập này. Bài tập này cho chúng mình biết điều gì các con? Bài toán cho chúng mình biết hai dữ kiện. Dữ kiện thứ nhất là cô giáo có một số quyển vở. Đây là đoạn cô biểu diễn tổng số quyển vở mà cô giáo có. Nếu tổng số quyển vở này mà đem chia cho mỗi bạn 8 quyển vở thì còn thừa 12 quyển. Như vậy, nếu chia cho mỗi bạn 8 quyển vở thì còn thừa 12 quyển. Như vậy, đoạn từ đây đến đây chính là số quyển vở đủ chia cho mỗi em 8 quyển. Và đoạn này là đoạn màu trắng, đó là số quyển vở còn thừa, thừa 12 quyển. Dữ kiện đó là dữ kiện đầu tiên các con nhé. Bài toán còn cho biết dữ kiện nào nữa? Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp.